Xin chào tất cả các học sinh thân yêu. Các em thân mến, khác với những bài học thường ngày thì trong cái bài giảng ngày hôm nay thì thầy Tài và tola.vn sẽ có một cách mở đầu rất khác. Thầy sẽ giới thiệu với các em trên tay thầy đây nó là một chai nước. Nó không phải là nước uống hàng ngày đâu. À, nước uống hàng ngày chúng ta uống vào nó sẽ tỉnh táo nhưng uống cái cái loại nước ở trong chai này đó thì Ờ, cảm giác cơ ờ, chúng ta sẽ cảm thấy người nó cơ thể nó lâng lâng lên và mặt nó sẽ đỏ ra và uống nhiều thì sẽ không kiểm soát được cái hành vi của mình đó là gì nó chính là chai rượu à chai rượu uống đấy được chưa và thầy cũng khuyến cáo với các em là các em chưa đủ 18 tuổi thì các em cũng không nên thử nó nha đó và chỉ uống được khi mà sau 18 tuổi rất là khi mình đã đủ kiểm soát được những hành vi của mình là như thế nào rồi và khi uống rượu thì nhớ rằng không được phép điều khiển các phương tiện đi lại trên khi tham gia giao thông. Được chưa? Đã uống rượu thì không lái xe là như vậy kèm nhá. Uhm, nó là rượu ethylic các bạn uh, biết rằng này chúng ta nhìn qua đây chúng ta thấy rằng đây là cái cái chất lỏng được trong chai chai rượu này thì nó không có màu gì cả đúng không? Thế còn mở nắp ra không biết có mùi gì đây đúng không nhỉ? Cái chai rượu này là thầy mượn của cái bác uh, bán hàng nước ở bên cạnh được chưa? Và thầy sẽ để tạm nó ở đây. Thầy sẽ để tạm nó xuống. Bây giờ thầy trò mình sẽ tìm hiểu về cái anh diệu etheric là gì nhá. Nào, bài học ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với thầy và tôi là vn tìm hiểu về diệu etheric. Trước tiên chúng ta sẽ nói về tính chất vật lý của nó. À, trên tay thầy đấy, chất chai rượu đây, chai đựng rượu này thì cho thấy rằng có màu gì không? Không có màu đúng không ạ? Ok. À, rượu etheric này hay còn gọi là ancol etheric hoặc là ethanol thì có các tính chất sau. Thứ nhất, nó là gì ạ? À, về trạng thái nó sẽ là chất lỏng và không có màu. Tất nhiên rồi đúng không ạ? Thế còn thông tin tiếp theo đó là sôi ở 78,3 độ C thì cái này chúng ta phải ờ, thực nghiệm chúng ta mới xác định được. À, thông tin nữa là nó nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước. Nhẹ hơn nước và tan lại vô hạn trong nước. Được chưa? Tức là cái anh này khi đổ vào nước thì nó sẽ hòa tan được mọi thành phần thì đều có hàm lượng rượu là như nhau. Cái hiểu chơi thì nó tan vô hạn trong nước. Ok. Xong nhá. Anh à, nói về cái tính chất vật lý là như vậy thôi. Cái thông tin đầu tiên đó là chất lỏng không màu đúng không ạ xong ok và mở nắp ra thì sẽ có mùi nó hơi nồng nồng lên và một số chai rượu sẽ có mùi thơm à, các bạn nghe cái, cái thuật ngữ là rượu cuốc lủi bao giờ chưa ạ à ở vùng nông thôn chắc hẳn là ông bà cha mẹ chúng ta sẽ được uống nhiều loại rượu này đúng không các em ok à, nói vui vậy thôi cái còn rượu thì nó có nhiều tác hại lắm cho nên là chúng ta cũng không nên thử nhé thì lưu ý các bạn là phải sau 18 tuổi chúng ta mới được uh, được phép uống một chút xíu xíu thôi đấy chưa? Thế còn uh, chúng ta đang học lớp 9 này, kể cả lên lớp 12 các bạn chưa đủ 18 tuổi cũng không nên uống nó, không nên thử nó. Được chưa? Ok. Tiếp theo, cái anh rượu này nó có thể hòa tan được nhiều chất như là iốt, benzen, vân vân. Tức là nó có thể làm dung môi được đấy. thằng chưa? Rồi. À, cái bài học này chúng ta ờ, sẽ không xét về rượu uống để làm gì nhưng mà sẽ xét về những tính chất của rượu này và những cái ứng dụng của rượu trong trong cái hoạt động sản xuất của con người được chưa ok à, sẽ có một cái thông tin liên quan đến độ rượu à, một chai rượu này nó có thể gọi là rượu nặng hay rượu nhẹ đây thì người ta dựa vào cái thuật ngữ đó là độ rượu rượu nặng hay rượu nhẹ chúng ta cùng theo dõi nhé à, độ rượu nó là gì nó là chính là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp của rượu và nước ừ, đây thầy nói như thế này đây à, vậy thì chúng ta sẽ có được cái dung dịch rượu Trong cái dung dịch rượu này có gì? À, trong cái dung dịch rượu này à, nó sẽ gồm gì? Nó sẽ gồm rượu cộng với lại nước. Nước là H2O. Thế thế thôi. Đúng chưa? Trong 100ml hỗn hợp rượu và nước thì có ml rượu bao nhiêu thì sẽ là độ rượu bấy nhiêu. Được chưa? À, ví dụ nhá. Ví dụ này. Ví dụ trong 100ml rượu 45 độ thì tức là nó sẽ chứa 45ml rượu ethylic và còn lại sẽ là nước. Được chưa? Đây, 100ml dung dịch rượu. 45 độ. À, 45 độ thì mình sẽ ghi độ ở phía trên này, được chưa? Bên phải góc trên này thì nó sẽ bao gồm là gì? À sẽ bao gồm là 45 ml rượu nguyên chất. và 55 ml là là nước. Tại sao? Chúng ta lấy 100 trừ đi 45 thì sẽ ra 55, đúng không? Chúng ta thấy thành phần của dịch rượu chưa? Chỉ có rượu và nước thôi. À nó là rượu bao nhiêu thì còn lại là là nước, đúng không ạ? Đấy là về độ rượu. Em hiểu chưa? Ok. À, vậy thì chúng ta đến với chú ý tiếp theo, đó là công thức tính độ rượu. Cái khái niệm là như vậy rồi, vậy thì trong thực tế nó nó cái con số ml dung dịch rượu nó nó không chỉ là 100 mà là con số khác 100 thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Đây sẽ là công thức tính độ rượu nhé. Độ rượu sẽ bằng V rượu nguyên chất chia cho V của dung dịch rượu nhân với 100. V dung dịch rượu chính là gì? Chính là V rượu cộng với nước. Bạn nhớ chưa? Ok nhá. Đây đây đây V của dung dịch rượu sẽ bằng là V rượu V rượu cộng với V nước. thầy gọi là về H2O đi không chưa rồi đấy thế tại sao như vậy nhá với công thức này mình cứ ghi ra nào độ rượu này bằng này V rượu nguyên chất này thầy viết tắt đi V rượu nguyên chất trên cho V của dung dịch rượu đi đó, nhân với 100 nào thế bây giờ nhá bây giờ này quay trở lại với cái khái niệm nhá các bạn quay trở lại một chút về khái niệm này nó gì độ rượu là số ml rượu có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước đúng không v của dung dịch rượu có phải bằng là v rượu cộng nước không đúng không nó chính bằng v rượu cộng nước nhá bây giờ bây giờ nếu mà thầy thay cái anh mẫu số này là bằng 100 thì nó sẽ ra độ rượu chưa đấy tức là độ rượu sẽ bằng gì sẽ bằng v của rượu trong à, v của rượu có trong 100 ml dung dịch hỗn hợp rượu và nước. Các em không? Đấy, cái V của dung dịch dạng này 100. 100% triệt tiêu thì ra V rượu trong 100 ml dung dịch rượu và nước thì sẽ ra V độ rượu. Đấy. Không chưa? Rồi, từ công thức này thì bây giờ tiếp theo nó sẽ có những cái bài tập liên quan đến tính độ rượu hoặc là tính thể tích của rượu hay tính thể tích của dung dịch rượu thì các bạn phải dựa thêm ý hai nữa. Đó là công thức tính thể tích của chất lỏng nếu biết khối lượng riêng Công thức như sau. Đó là V nó sẽ bằng M trên D. Đây. Thể tích sẽ bằng khối lượng trên cho khối lượng riêng. Khối lượng riêng là gì? Tức là khối lượng trong một đơn vị thể tích nhé. Thế ở đây trong đó M là gì? M là khối lượng của chất lỏng đơn vị thường là gam. V là thể tích của chất lỏng đơn vị thường là ml nhé. Thầy đang nói là thường là ml thì là người ta có thể đổi thành lít cũng được, được chưa? Thành mét khối cũng được không sao cả. Khối lượng có thể là gam cũng được, kg cũng được. Nhưng mà đa số thì người ta dùng cái đơn vị là gam và ml. Cho nên chúng ta thấy rằng là à, V này sẽ bằng gì? Bằng gam này trên cho à khối lượng riêng đơn vị là gì nhỉ? Khối lượng riêng là gì? Khối lượng riêng của chất của chất lỏng nó sẽ đơn vị là gam trên ml. Thì có phải là gì? Đang là gam trên gam trên ml thì có phải là ra ml không? Ra V chưa? Các em hiểu chưa? Ừ. Lưu ý đây chất lỏng ở đây nó có thể là chất lỏng chỉ là rượu thôi Hoặc chỉ là nước thôi Hoặc nó có thể là dung dịch rượu à, Nói như vậy tức là nào? Tức là ta sẽ có gì? Giả sử nhá Tính về rượu nguyên chất sẽ bằng gì? Sẽ bằng M rượu nguyên chất chia cho D của rượu nguyên chất Đúng chưa? V của nước bằng gì? V của nước sẽ bằng M của nước trên cho khối lượng riêng của nước Bật mí Khối lượng riêng của nước nó bằng 1 Đấy ạ Hoặc là V của dung dịch rượu V của dung dịch rượu bằng gì? Bằng khối lượng của của dung dịch rượu trên cho khối lượng riêng của dung dịch rượu. Chúng ta cứ gán cái từ vào đây là xong. Thế bây giờ chúng ta đến với các ví dụ minh họa luôn nhá. Ví số 1 là các bạn hãy tính toán tính số ml rượu có trong 500 ml rượu 45 độ. Nào các bạn hãy làm ra nháp. Rồi. Trong giây lát thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm ví dụ này. Thầy cho mình sẽ cùng tính toán cái ví dụ số 1 này các em nhá. Ví dụ 1 dễ mà đúng không ạ? Công thức tính độ rượu đây rồi. Đúng không ạ? à, độ rượu sẽ bằng V rượu nguyên chất trên là V của dung dịch rượu nhân 100 xong người ta hỏi là tính số ml rượu đúng không à, bây giờ đề bài này trong đề bài chúng ta đang có cái gì các em ừ, chúng ta đang có gì nhỉ đây trong này là 500 ml dung dịch và người ta hỏi em là hỏi chấm ml rượu và hỏi chấm ml nước kéo như vậy đấy đúng không đấy tổng của rượu và nước phải là 500 à, nhưng bây giờ công thức tinh độ rượu mình có rồi mà đúng không mình có rồi đây rồi mình sẽ theo giả thiết ta có ví dụ một nhé ví dụ một ta có đó gì nhỉ độ rượu độ rượu tức là bằng 45 à, bằng đấy, các em viết như thế này cũng được này 45 bằng này sẽ bằng V rượu nguyên chất trên cho V của dung dịch rượu đúng không trên cho V của dịch diệu là 500 à, à khi chúng ta làm bài thì chúng ta đưa cái công thức này vào trước này đúng chưa đưa công thức này vào trước v, độ rượu bằng V rượu nguyên chất trên V rượu diệu như 100 sau đó mình thay số 45 sẽ bằng V rượu trên 500 và nhân với 100 xong rồi còn gì đúng không thì từ đây mình sẽ suy ra được là uh, ờ, V rượu thôi em bấm máy tính giúp thầy cái bấm máy tính nào bấm máy tính nhá thì sẽ bằng là 45 nhân với lại 500 chia cho 100 thì sẽ là 225 ml. 225 ml. Đấy, đây là V của cạnh rượu. Và thầy hỏi thêm các em là V nước là bao nhiêu? V nước đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lấy là 500 trừ đi 225 thì sẽ ra V nước đúng không? Tính toán luôn. Trong cái bài này rượu 45 độ. Thì V rượu là 225 ml. Xong luôn. Thế còn V nước chúng ta sẽ lấy 500 trừ 225 sẽ bằng 275 ml. À, 275 ml. Không chưa? Đấy. Đấy những thông tin liên quan độ dẻo rất là cơ bản thôi, đúng chưa? Thầy cho chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ số 2 nhé, trong cái cái, cái nội dung liên quan đến tính độ rượu nào các em. Đề bài như sau. Ý A này, pha 40 ml rượu etylic nguyên chất với 60 ml nước thì mình sẽ thu được là rượu bao nhiêu độ? Mình hiểu là rượu bao nhiêu độ là cái rượu thu được là dung dịch rượu nhá. Đúng vâng chưa? Ừ, ban đầu là 40 ml rượu nguyên chất pha với 60 ml nước nữa. Được là rượu bao nhiêu độ? Đây sẽ là cái um, mô phỏng thí nghiệm cho các em. Thầy chuẩn bị một cái ống đong. Ở đây là ống đong thang cao nhất 100 ml. À, 40 ml này thì nó chính là rượu. đúng chưa? Và thầy chuẩn bị thêm một cái cốc đựng nước nữa đúng không? Cốc đựng nước. Đây, cốc đựng nước, một cái cốc to hơn rất nhiều, rộng hơn rất nhiều so với cái ống đong này. Và đây là nước. Bây giờ thầy sẽ làm cái động tác là à, đổ nước vào cái ờ, cái ống đong này là xong thôi. À, đổ cho đến cái vạch 100 là xong. Tức là mình sẽ thêm được 60 ml nước nữa đúng không? Là mình cùng tiến hành. Đó, tiến hành, tiến hành đổ nước vào đây. Rồi. Cho đến 100 ml thì dừng lại. Rồi. Vậy thì cái mà chúng ta thu được ở đây ấy nó là gì? Nó chính là 100 ml dung dịch rượu x độ. Nồng là cái độ rượu chưa biết yêu cầu tính. Tính dễ mà đúng không? Nào cùng làm ví dụ số 2 với thầy. Giải nào. Ý A công thức chúng ta thôi, cứ độ rượu đúng không? Chúng ta đưa ra độ rượu sẽ bằng là V rượu nguyên chất trên cho V của dung dịch rượu. Đấy, nhân với 100. Được chưa? Bây giờ mình sẽ lắp số vào. V của rượu nguyên chất bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng nhiêu kia? bằng 40 đúng không? Bằng 40. Trên cho V của dung rượu, V của dung rượu bây giờ sẽ gồm hai thành phần là rượu và nước nó hòa tan vào nhau rồi đấy. Được chưa? Bởi vì rượu nó tan vô hạn trong nước mà đúng không? Vậy thì cái thành phần của dung dịch này nó là cái dung dịch đồng nhất nhá. Nhớ chưa? Nó đồng nhất đấy, được chưa? V của dung dịch rượu sẽ bằng là V rượu là 40 cộng với V nước thêm vào là 60 và nhân với 100. Chúng ta thấy rằng dễ tính được là bằng 40 độ. Vậy thì cái x này chính là bằng 40. Xong chưa? Chúng ta làm b nhá. b đó là pha 40 ml rượu nguyên chất, rượu etylic nguyên chất đấy. Với 40 ml nước thì sẽ thu được là rượu bao nhiêu độ? Đơn giản thôi, mình sẽ làm tương tự b, Độ rượu. Tức là b thì cái ban đầu cũng xuất phát điểm là cái ống đong đựng 40 lít rượu nguyên chất, sau đó mình sẽ cho nước vào cho đến mực nước là 80 dừng lại. Đúng không? Tức là lúc đấy là mình đã thêm được 40 anh nước rồi. Độ rượu sẽ bằng V của anh rượu nguyên chất trên cho V của dung dịch rượu và nhân với 100. Cứ thế này thôi, đúng không? Mình thay số vào là xong. Đấy, bằng 40 trên cho V rượu là 40 cộng với V nước là 40, mình nhân với 100. Đúng không? À, bây giờ mình sẽ à cái này thì mình hoàn toàn mình ờ, nhẩm được mà, đúng không? Mình nhẩm được. Sẽ là 40 chia 80 là 0,5, 0,5 nhân với lại 100 là 50. Vậy thì đây sẽ là rượu 50 độ. Xong. Xong A B rồi. thay cho chúng ta cùng chuyển sang IC của ví dụ số 2 này. IC nó hỏi lắt léo hơn một chút nhá. Đó là có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25 độ từ 500ml rượu 45 độ. Tức là đây là cái đề bài người ta cũng cho vắn tắt cái thông tin 500ml rượu này chính là 500ml dung dịch rượu đấy các em ạ. Được chưa? Có thể pha được bao nhiêu lít dung dịch rượu 25 độ? Từ 500ml rượu 45 độ nhé. Được chưa? Từ dung dịch. Cái vấn đề pha hay, hay như thế nào thì ta luôn có cái thể tích rượu nguyên chất là không đổi. Nhớ nguyên tắc là như vậy thôi. Được chưa? Ý C. Các em pha kiểu gì thì pha thì cái lượng gì ạ? Cái lượng thể tích rượu nguyên chất là không đổi nhé. Ừ, khi pha đó cái từ pha mà đúng Chú ý. Đó là khi pha. Các em biết rằng là đang là 45 độ giảm xuống 25 độ thì lúc này rượu bị pha loãng rồi đấy, được chưa? Là khi pha loãng. Khi pha loãng cái anh rượu bằng nước. Thì sao? Thì lúc này có hai cái điểm chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, đó là V rượu nguyên chất không đổi được chưa v diệu nguyên chất không đổi v diệu nguyên chất là không đổi nhưng các em ờ, biết cái gì thay đổi không đó là cái v của dung dịch rượu nó sẽ tăng lên pha loãng mà tăng lên v của dung dịch rượu sẽ tăng lên v của dung dịch rượu sẽ tăng v của dung dịch rượu tăng sẽ làm cho gì các em ạ đây công thức tính độ rượu sẽ bằng v rượu nguyên chất chia v rượu với rượu nguyên chất không đổi, V của dung rượu tăng, vậy sẽ làm cho độ rượu làm sao? Độ rượu nó sẽ giảm xuống, đúng không ạ? Sẽ làm cho độ rượu giảm. Độ rượu chúng ta sẽ giảm xuống. Đấy là những cái ràng buộc nó kéo theo. Không chưa? Ok. Ừ. Ví dụ nhá, cái I3, IB, cái IA, b này nó sẽ là sự tương phản cho các em đấy. Đây, ví dụ IA nhá, vẫn là 40 ml rượu, đúng không? Cái IA nó pha với lại lượng nước nhiều hơn thì độ rượu sẽ làm sao Độ rượu sẽ thấp hơn. Thế còn vẫn ý A, à, vẫn ý B là 40 lít rượu trên nhưng pha lượng nước ít hơn thì độ rượu nó sẽ nó sẽ cao hơn. kém hiểu chưa? Càng nhiều nước thì sẽ làm càng cho cái độ rượu nó giảm xuống, càng ít nước thì sẽ là độ rượu tăng lên nhá. Thấy chưa? Nhớ là về rượu nguyên chất không đổi. Vậy thì ý C ngay lập tức các bạn phải tính cho thầy là cái V rượu nguyên chất cố định cái đã. Đúng chưa? Tính thôi à, ta có các bạn phải ghi công thức này vào này sau đó mình sẽ lắp số vào ta có thứ nhất đó là 45 độ này được chưa 45 độ nó sẽ bằng là V rượu nguyên chất trên cho V của dịch rượu là là 500 nhân với 100 thế từ đây các em tính giúp thầy là V rượu nguyên chất đúng không tính V rượu nguyên chất giúp thầy nào V rượu nguyên chất bấm máy tính thôi các em nào bấm máy tính thôi à, thì nó sẽ là 45 nhân 500 trên 100 tức là 45 nhân 5 45 nhân 5 thì sẽ ra V của cái anh rượu nguyên chất là cố định là con số 225ml nhá 225ml Rồi tạm thời mình cứ để ml này cái đã ông chưa? Ok Xong rồi bây giờ Bây giờ mình theo giả thiết nào, nào Theo đề bài nào, theo giả thiết Chúng ta đang cần pha cái rượu 25 độ thì mình sẽ ghi là 25 độ đúng không? Sẽ bằng gì? Bằng V rượu nguyên chất là con số không đổi đúng không? Là 225 là bằng 225. Trên của V của dịch rượu lúc này phải bằng 500 không? Không. Sẽ là một con số lớn hơn 500 bởi vì cái lượng thể tích tăng lên làm độ rượu giảm á, đúng không ạ? Vậy thì sẽ là V của dung dịch rượu chưa biết. Đó, V của rượu chưa biết và nhân với 100 thầy tin rằng các bạn sẽ bấm máy tính biến đổi thôi V của rượu thôi vậy thì V của dung dịch rượu mới thu được nó sẽ là bao nhiêu bấm máy tính nó sẽ là 225 chia 25 nhân 100 đúng không 225 chia 25 và nhân với 100 thì nó sẽ bằng 900 bằng 900 ml trong cái bài này người ta hỏi là bao nhiêu lít rượu dung dịch rượu 25 độ thì mình sẽ đổi ra lít đúng không nó sẽ bằng là 0,9 lít và đây là đáp số của cái ý C của cái ví dụ số 2 này 900ml hay là 0,9 lít Nhớ cho thầy Khi pha loãng rượu thì về rượu nguyên chất không đổi Nhưng V nước tăng lên làm cho V của dung rượu tăng V của dung rượu tăng sẽ làm cho độ rượu nó sao Nó giảm xuống Ok Kem thân mến trong clip trước thì Kem đã cùng với thầy Tài và tolia.vn Chúng ta tìm hiểu về tính chất vật lý của rượu ethylic rồi Trong cái nội dung đó thì các bạn phải nắm cho thầy hai thông tin Thông tin thứ nhất đó là về đặc điểm vật lý của cái anh rượu ethylic đó là ví dụ như là về trạng thái này khả năng hòa tan và nhiệt độ sôi của cái anh rượu ethylic là như thế nào thông tin thứ hai các bạn cần phải biết cho thầy là cách tính độ rượu nội dung trong clip này thì thầy trò mình sẽ tìm hiểu phần hai lớn chúng ta sẽ nghiên cứu về cấu tạo phân tử của cái anh rượu ethylic thầy sẽ cung cấp thông tin các bạn luôn đó là về công thức cấu tạo của cái anh rượu ethylic trước đã nó sẽ là CH3 CH2OH à, chúng ta cùng ờ, viết thông tin ra ở đây chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn này à, cái anh à, công thức cấu tạo của cái anh rượu Italic thì công thức của nó đây à, nó sẽ là CH3 nó sẽ là CH3 CH2OH rồi thế còn nếu mà khai triển ra nhé khai triển ra thì cái công thức này nó sẽ như sau công thức này nó sẽ khai triển ra được là cái trục uh, ờ, CCO đó trục CCO này thì ở đây cái nguyên tử C này nó thiếu ba cái liên kết nữa thì nó sẽ liên kết 3 hero nó sẽ là CH3 đấy là viết khai triển ra nó sẽ như thế này tương tự cái C này nó sẽ là C này nó sẽ thiếu hai liên kết nữa sẽ liên kết với 2H đấy nó sẽ là 2H ở đây anh oxy này thiếu một liên kết nữa sẽ là liên kết với H ở đây đấy là khai triển ra là như vậy nhá cái công thức này chúng ta cũng có quyền viết gọn lại hơn chúng ta viết gọn lại hơn đó là cái anh ch 3 C 2 oh này mình sẽ viết gọn lại thành C2H5OH được chưa mình sẽ viết gọn lại thành C2H5OH được chưa rồi chúng ta nói tiếp này trong cái đặc điểm cấu tạo của cái anh uh, rượu ethylic này thì nó có một nguyên tử H liên kết với nguyên tử O để tạo ra nhóm OH. Và cái nhóm OH này sẽ là cái nhóm làm cho cái anh rượu ethylic có tính chất đặc trưng. Không chưa Ok. À, thầy sẽ thầy sẽ chưa nói vội cái tính chất đặc trưng này thì tính chất đặc trưng này thì ở trong phần tính chất hóa học chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn. Nhưng chúng ta nói về gì ạ? Cái anh ancol cái anh rượu ethylic này thì nó phải có nhóm OH các bạn nhớ thầy nhé. Nó phải có nhóm OH thì nó mới gọi là rượu. Không chưa ạ? thế còn khi mà cái cái cái nhóm OH này liên kết trực tiếp với cái cái cụm C2H5 thì nó gọi là rượu ethylic các bạn hiểu chưa ừ. thế thì đây thầy sẽ phân tích tiếp cho các bạn này thế trong cái công thức CH3CH2OH này nếu mà chúng ta đưa về công thức phân tử à, công thức phân tử sẽ là gì công thức phân tử nào các bạn trả lời cho thầy công thức phân tử của anh CH3CH2OH này sẽ là gì À nó sẽ là C2H6 gì nhỉ? C2H6O. không chưa? Đây là C2H6O. Khi các bạn viết như thế này thì chưa chắc nó đã là rượu ethylic. À, nhiều bạn đặt câu hỏi rất là bất ngờ tại sao là như vậy? Ừ, thầy sẽ giải thích nhé. Bởi vì để nó là rượu, để nó là rượu thì nó phải có nhóm OH. Các bạn hiểu chưa? Đó, thế thì bây giờ trong cái công thức này thì thầy sẽ viết cho bạn một cái công thức khác nó không có nhóm OH. Đây thì sẽ viết cho các bạn này. Nó sẽ có hai cấu tạo nha. À, cấu tạo đây. À, nó là trục COC. Đấy cái mạch là COC. Thế thì ở đây nó sẽ là gì? Nó sẽ là CH3O CH3. Xong chưa? À, thì anh này anh này nó không phải là là là rượu đâu nhá. Được chưa? nó không phải là rượu mà nó nó thuộc một loại chất đó là ete không chưa thế còn trong cái cấu tạo là cái trục là CCO nên tức là nó sẽ là CH3 CH2 OH thì anh này mới là rượu không chưa anh này mới là rượu và hai nói một cách tổng quát hơn thì nó là ancol Vậy thì nói như vậy thì các bạn sẽ phân biệt cho thầy này. Rượu thì bắt buộc nó phải có nhóm OH đây cái nhóm OH thì chúng ta nhận thấy là nhóm OH ở đằng đuôi và nó liên kết trực tiếp với lại cái nguyên tử carbon thêm nữa là nguyên tử carbon này phải là nguyên tử carbon no tức là xung quanh carbon này nó chỉ là các nối đơn thôi đấy nhớ cho thầy thông tin này nhá ok chúng ta sẽ đi tiếp khảo sát tiếp này nhóm OH sẽ là làm cho rượu có tính chất đặc trưng bây giờ sẽ là mô hình phân tử của anh rượu ethylic Chúng ta cùng quan sát nhé. Với mô hình dạng rỗng là như thế này. Mô hình dạng đặc đây. Thế còn để chú thích cho những cái nguyên tử có màu sắc nó khác nhau là như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khảo sát này đây. Cái anh uh, nguyên tử có màu đỏ là anh oxy, màu đen là carbon. Chúng ta thấy là carbon nó là trung tâm rồi đúng không? Nó sẽ là trục đúng không? Còn anh hero này sẽ là màu trắng. Các bạn nhớ rồi nhá. Được chưa? Rượu thilic nó phải có nhóm OH. Và cái nhóm OH này khi mà liên kết với cái cái cụm C2H5 được chưa? Khi liên kết cái cụm C2H5 thì nó sẽ là rượu ethylic. Ok. Thế cho chúng ta cùng chuyển sang phần 3 lớn tìm hiểu về tính chất hóa học của cái anh rượu ethylic này là như thế nào nhá. Ở ờ, thông tin đầu tiên thì mình cũng phải khảo sát xem là cái anh rượu này nó có có tác dụng với oxy không hay còn gọi là có phản ứng đốt cháy hay không. Thì câu trả lời như sau. Cái anh rượu này cũng cháy để tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước. Carbon dioxide các bạn biết rồi, nó là CO2, hơi nước nó là H2O. Phương trình phản ứng đốt cháy của anh rượu Tilic như sau này. C2H5OH cộng với oxy thì tôi sẽ thu được là CO2 và nước. Ở đây nhé, các bạn ờ, khi các bạn viết phản ứng cháy của anh rượu Ethylic thì các bạn nên viết cái dạng công thức ở dạng cấu tạo thu gọn. Đúng chưa? Ờ, chứ các bạn không nên viết là như này. Các bạn nếu các bạn viết là C2H6O tác dụng anh oxy thì tất nhiên sản phẩm là là CO2 là nước rồi thầy đồng ý với các bạn là như vậy. Không chưa? Thì là hai CO2 này, ba nước và ba oxy. Thế nhưng anh này thì anh này chưa hẳn nó đã là rượu ethylic. không chưa? Thế còn nếu mà là rượu ethylic người ta hỏi là viết phương trình cháy của anh rượu ethylic với lại oxy ấy thì mình phải viết là công thức dạng thu gọn là C2H5 OH. Đó, Chúng ta viết làm sao cho nó làm nổi bật cái nhóm OH này lên thì nó mới gọi là rượu. Đúng chưa? Ok. Đó. Cái tác dụng của anh oxy cần nhiệt độ, tôi sẽ được là CO2 được nước đấy. Thì nguyên tắc cân bằng thầy đã nói rồi. Cân bằng nguyên tử C đến H và cuối cùng là O. Bên trái có 2C thì mình sẽ cân bằng là 2CO2. Có mấy H đây này? 5H cộng với 1H ở đây là 6H. Đúng không ạ? Chia 2 thì được sẽ là ba nước. Oxy ở bên phải cố định rồi các em ạ. 2, 2 là 4 cộng với 3 là 7 trừ đi 1 còn 6 chia 2 được 3. Các bạn hiểu chưa? Và các bạn chú ý cho thầy, tương tự như là khi bạn đốt cháy hydrocarbon, ví dụ đốt cháy metan hay đốt cháy ethylene hoặc là đốt cháy acetylen thì những cái đồng đẳng của nó cũng sẽ tương tự là như vậy. Cụ thể như sau, đó các chất thuộc dãy đồng đẳng của các anh rượu ethylic cũng như vậy nó cũng có vàng đốt cháy thầy lấy ví dụ à, ví dụ như này ví dụ là CH3OH tác dụng với oxy tôi sẽ được là CO2 và nước à, nhiều bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn để xác định đồng đẳng của anh rượu Ti Lích là như thế nào thì đây sẽ là một cái bẩn mí. đồng đẳng là trong phân tử của chúng hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 và đặc điểm cấu tạo của nó thì tất nhiên là nó tương đồng nhau rồi đây ví dụ nhé Cái anh này là C25OH Thì bây giờ thầy giả sử thầy giảm bỏ đi một cái nhóm CH2 đi chẳng hạn Thì sẽ còn lại gì? Nó sẽ còn lại CH3 có đồng ý không? CH3OH Các bạn có đồng ý với thầy không ạ? Đây C25 Nó nhiều hơn anh CH3 một nhóm CH2 chưa? Các bạn cộng gộp lại nhé CH3 cộng 1C sẽ là C2 H3 cộng với 2H nữa sẽ là H5 Các bạn thấy chưa? Ra đồng đẳng chưa? Ok tác dụng anh oxy tê độ thì mình sẽ được là CO2 được nước. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ cân bằng nguyên tử C rồi đến H và cuối cùng là O, đúng không? Như bên kia, tức là sẽ là một CO2, hai nước và 3 phần hai oxy. À, các bạn à, nếu không muốn để phân số chúng ta sẽ nhân cả hai vế của phương trình này với hai là xong. Ờ, thế bây giờ chúng ta sẽ lấy tiếp tục một đồng đẳng khác của anh Diệu Tilic thì thầy sẽ lấy thêm cho các em một đồng đẳng nữa. Ví dụ, đang là C2H5 chúng ta cộng thêm một C2 nữa vào nó sẽ là gì các em? Nó sẽ là C3H7 và nhớ rằng thì luôn có nhóm OH ở đằng đuôi. Đó. Xong chưa? Cộng với anh oxy. T độ. Thì tôi sẽ được gì? Tôi sẽ được là CO2, tôi được nước. Cân bằng này, theo nguyên tắc là cân bằng C trước đúng không? Anh bên vế trái có 3C thì đây sẽ là 3CO2, rất dễ. 7 cộng với 1 là 8H chia 2 được 4 nước. Oxy bên vế phải đã cố định. 3, 2 là 6 cộng với 4 là 10 trừ đi 1 là 9, đây sẽ là 9 phần 2. À, ổn không các em? Đơn giản mà đúng không ạ? Rồi, cứ tương tự như vậy mình phát triển ra. Rồi, phát triển ra thì mình sẽ được một cái công thức tổng quát như sau. Tổng quát đó là gì? CnHn cộng 1 OH tác dụng với oxy thì tôi sẽ được là CO2 được nước. Đấy, bây giờ chúng ta thử nhé. Chúng ta nhìn thấy là những cái những cái cái cái cái, cái cụm cái những cái cái cụm này này, cái cụm C cụm gốc carbon đấy nó sẽ liên kết với anh OH nó sẽ có dạng là CN2N cộng 1 thì nó là dãy đồng đẳng của cái anh rượu ethylic này. Không chưa? Các bạn thử mà xem. CN2N cộng 1 ví dụ N bằng uh, n bằng 3 đi chẳng hạn. 3 x 2 là 6 cộng 1 là 7 chưa? n1 chẳng hạn. 1 x 2 là 2 cộng 1 là 3 chưa? n bằng 2, 2 x 2 là 4 cộng 1 là 5 chưa? Đúng với công thức kia chưa? Ok nhé. Vậy thì những cái anh C25, C3, C3H7 người ta gọi là gốc hydrocarbon kèm nhé. Được chưa? Đấy, các bạn chú ý cho thầy. Những cái anh CH3, C2H5 C3H7 vân vân. Chúng ta cứ cộng thêm một nhóm C2 là xong. Thì mình sẽ được là đây là những cái gốc hydrocarbonol hydrocarbonol. Nó không phải là một phân tử nhé, nó chỉ là gốc thôi, không chưa? Rồi, những anh này đều có dạng là CN H 2N cộng 1 và N lớn bằng 1 thì chúng là những gốc hydrocarbon no không chưa các em đó là no đó no tức là xung quanh nó chỉ là các liên kết đơn thôi thế còn về phương trình đây là phương trình tổng quát thì cách cân bằng thì cân bằng theo nguyên tắc là cân bằng C trước đúng không bên trái có NC thì mình sẽ là NCO2 H có 2N cộng 1 cộng 1 nữa tức là 2N cộng 2 chia 2 thì sẽ là N cộng 1 H2O oxy bên vế phải đã cố định rồi ở đây là 2N này các em 2N đúng không? Cộng với 1N ở đây đúng không? 1N oxy là 3N oxy đúng không? 3N oxy này cộng với lại 1 nữa thì 1 ở hai vế thì sẽ chia tiêu nhau đúng không? Thì sẽ còn lại 3N và 3N chia 2 thì sẽ là hệ số cân bằng của hạnh oxy. Em hiểu chưa? Thì thông qua đây, thông qua cái phương trình tổng quát này, không chưa? Thì mình sẽ lại phát triển tiếp hơn. Phát triển tiếp như thế nào? Đó là khi chúng ta làm bài toán đốt cháy rượu hoặc là các đồng đẳng của nó thì ta sẽ áp dụng các định luật sau. À, thứ nhất đó là bảo toàn khối lượng. Rất quen thuộc thôi. Đó là bảo toàn khối lượng như thế nào các em? À, đó là gì? M rượu cộng với lại M oxy phản ứng bằng M nước cộng M CO2. Điều này là tất nhiên. Đó là bảo toàn khối lượng theo theo phương trình phản ứng đúng không? Các chất tham gia sẽ bằng các chất sản phẩm. Đúng chưa? Chất tham gia cộng lại bằng các chất sản phẩm cộng lại. Đấy là khối lượng. Hoặc là gì? Chúng ta xét về thành phần nhé Xét về thành phần của những cái anh rượu này Được chưa? Những anh rượu này hay gọi là những anh ancol này Những anh rượu hay những anh ancol này thì thành phần nó chỉ có nguyên tố C, nguyên tố H và nguyên tố O thôi Cho nên là M rượu có thể bằng gì? MC cộng MH cộng MO Đấy là bảo toàn theo thành phần Các em nắm được chưa? Và cái định luật thứ hai đó là bảo toàn nguyên tố oxy. Thông thường khi đốt cháy nhá thì người ta thường bảo toàn nguyên tố oxy các bạn. Bảo toàn nguyên tố oxy thì các bạn lưu ý này, trong cái anh rượu này nó cũng có oxy nhá. Vậy thì đó là N của anh oxy trong rượu cộng với N oxy trong O2 phản ứng sẽ bằng N oxy ở trong CO2 cộng với N oxy ở trong nước. Đấy, đây mới chỉ là cái phương trình sơ khai thôi, phương trình bảo toàn oxy sơ khai thôi. Thế còn nói về số mol cụ thể là như thế nào? Ví dụ trong rượu này có một oxy thì N nguyên tố oxy sẽ bằng một lần N rượu. Không chưa? Trong cái phân tử O2 này có hai nguyên tử oxy, vậy thì số mol nguyên tố oxy ở đây sẽ bằng 2 lần n o 2 Tương tự như vậy, trong CO2 có hai oxy sẽ bằng n oxy sẽ bằng 2 lần n co 2 và cộng với gì? một lần N nước nhé. Vậy thì khi mà mình phát triển ra bảo toàn nguyên tố oxy nhá, bảo toàn nguyên tố oxy thì mình sẽ có được gì ạ? À, một lần uh, của anh rượu biết sao không ạ? Bởi vì là rượu này nó chỉ có một oxy thôi. Cộng với gì? Cộng với lại hai lần N ờ, anh O2. Tất nhiên là những anh này là phản ứng rồi. Thì sẽ bằng hai lần N ờ, của cái anh CO2 và cộng với lại một lần N ờ, của cái anh anh nước. Đó, các em hiểu rõ chưa? Đó, đó là về các định luật bảo toàn. Thêm nữa chúng ta sẽ xét đến chú ý số 3. Vào khi làm các bài tập đốt cháy các chất ở trong dãy đau đảng của rượu ethylic này thì các bạn sẽ luôn thu được số mol của nước lớn hơn số mol của CO2. Trên phương trình tổng quát nó đã hiện lên rất rõ rồi. Do cái hệ số cân bằng của cái anh nước này luôn lớn hơn hệ số cân bằng của anh CO2 cho nên chắc chắn số mol của nước nó phải lớn hơn số mol của CO2. Các em hiểu chưa? Và cái độ chênh lệch giữa mol nước và mol CO2 nó là cái gì ấy? Thì bây giờ nhé, thầy bật mí cho các bạn. Các bạn hãy thử làm ra nháp đi, khoảng 1-2 phút các bạn điền số mol cho thầy Điền số mol như thế nào? Giả sử mol cái anh rượu đem phản ứng là amon Thì mol CO2 tương là bao nhiêu? Mol nước tương là bao nhiêu? Chúng ta lấy mol nước trừ mol CO2 Nó sẽ ra một cái điều rất thú vị Các bạn thử làm đi Ok Nào chúng ta cùng xem kết quả này Đó là số mol của rượu phản ứng nó sẽ luôn bằng số mol của nước trừ số mol của CO2 Đó. Bây giờ nếu bạn có kết quả này rồi mà lúc trước các bạn chưa thành lập được thì các bạn hãy làm lại xem là đặt số mol của rượu là số mol bất kỳ, tính số mol CO2 tính mol nước, lấy mol nước trừ mol CO2 sẽ ra mol rượu. Các bạn thấy thú vị chưa? Ok. Vậy thì trên đây là những cái phương trình tổng quát thì đốt cháy rượu này. Đúng không ạ? Và những cái chú ý khi chúng ta làm bài tập. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ví dụ minh họa trong nội dung tiếp theo nhé. Ok. Mời các em chúng ta cùng bắt tay làm ví dụ số 1 trong cái bài toán liên quan đến phản đốt cháy rượu ethylic này. Để bài như sau thì tích khí oxy để có tiêu chuẩn cần để đốt cháy 23 gam rượu etylic này là bao nhiêu lít? Một câu hỏi rất đơn giản đúng không nào? Thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm theo hai cách nhé. À, cái bài này nó đơn giản mà vậy thì à, cái cách thông thường thì, thì chúng ta sẽ làm như sau. Cách 1 thì theo thầy là các bạn cứ viết phương trình phản ứng thôi. Đúng không? Cái cách này rèn luyện cho mình về à, cách ghi nhớ công thức phân tử đúng không? Công thức cấu tạo của anh rượu này đấy cách 1 này đó là viết phương trình cái anh rượu ethylic là C2H5OH Đấy, các bạn lưu ý nhé khi làm bài tập các bạn nên viết là C2H5OH chứ chúng ta cũng không nên viết là C2H6O bởi vì C2H6O như thầy đã hướng dẫn trong phần cấu tạo rồi nó sẽ có ít nhất là hai cấu tạo mà các bạn đã thấy rồi đúng không ạ C2H5OH cộng anh oxy thì tôi sẽ được gì Tôi sẽ được là CO2 Tôi được nước Bây giờ các bạn cân bằng được là coi là xong các bạn 2CO2 6H chia 2 được 3 nước đúng không? Oxy này 4 cộng 3 là 7 trừ lên 1 là 6 chia 2 được 3 Bây giờ số mol của anh rượu Etilic là bao nhiêu mol? Cái anh này M lớn thì khi chúng ta làm bài tập làm nhiều rồi chúng ta sẽ thấy nó quen thôi thì M lớn anh là 46 các em ạ 23 chia 46 thì số mol là 0,5 đúng không? Mol anh này nó là 0,5 đây tức là chúng ta lấy sẽ lấy 23 chia 46 đấy chia cho m lớn của nó đấy được chưa thì từ đây mình sẽ cái anh này 0,5 thì anh này nhân 3 lần lên thì tôi sẽ được anh là 1,5 mol oxy 1,5 mol để tính V luôn được chưa vậy thì suy ra V của anh oxy nó sẽ bằng là 1,5 nhân với điều kiện tiêu chuẩn là 22,4 thì kết quả nó sẽ là 33,6 lít Cũng rất là đơn giản đúng không các em? Đơn giản mà đúng không? Viết phương trình là xong thôi. Cách số 2 này. Cái bài này là đáp án là A à nhé. Cách số 2. Đó, thầy hướng dẫn các em đi áp dụng một loạt các định luật bảo toàn. Đó là bảo toàn nguyên tố. Thầy viết tắt. Bảo toàn nguyên tố như thế nào bây giờ nhỉ? Cái anh này là C2H5OH. Thầy không viết phương trình nhá. Các bạn nhìn này. Số mol là bao nhiêu? Mình đã tính được là 0,5 rồi đúng không? 0,5 mol. Đúng chưa? Cộng với anh oxy này. Đấy thầy, đây, thầy đang viết sơ đồ thôi. Cộng oxy thì mình sẽ được là gì? Được CO2, được nước. Đó. Thế bây giờ thầy hỏi các em là các em tính được số mol CO2 không? Bảo toàn, bảo toàn nguyên tố C. À, ờ, 0,5 nhân 2 thì sẽ bằng là NCO2 nhân 1 đúng không? 0,5 nhân 2 sẽ bằng NCO2 nhân 1 và toàn nguyên tố C. Vậy thì CO2 đây nó sẽ là bằng 1 mol. Đồng ý chưa các em? Bảo toàn nguyên tố C ra mà. Thế còn bảo toàn nguyên tố H thì anh này sẽ là 0,5 nhân mấy mấy? 0,5 nhân 6. 0,5 nhân 6H thì sẽ là 3 mol H. Ở đây có sẵn 2 rồi, vậy số mol này sẽ là 1,5 mol. Được chưa? Đó. Xong số mol CO2 xong mol nước rồi, bây giờ các em bảo toàn nguyên tố oxy là xong rồi à, bây giờ bảo tồn từ oxy thì mình sẽ có được là gì một lần n ờ, của anh C2 H5OH cộng với lại hai lần N ờ, của anh O2 sẽ bằng gì? Bằng hai lần N ờ, CO2 cộng với lại một lần N nước. Các bạn thấy sao? Rất là thú vị nhỉ. Từ đây mình sẽ tính được N oxy thì cũng sẽ chắc chắn bằng là 1,5 mol thôi. Chúng ta thấy rằng trong hai cách này thì cách số 1 có vẻ nhanh hơn nhỉ? Đấy, tuy nhiên sau này khi làm bài tập mà có cái hỗn hợp có rượu ethylic và thậm chí là các đồng đẳng của nó nữa tức là nhiều cái anh ancol, nhiều cái anh rượu vào ấy thì thì cái phương pháp bảo toàn oxy nó lại ưu việt hơn, nó lại trội, nó lại nhanh hơn nhé. Ok. Thầy cho chúng ta sẽ cùng chuyển sang ví dụ số 2 trong bài toán liên quan phản đốt cháy rượu ethylic nào. Đề bài đốt cháy hoàn toàn 57,5 ml rượu ethylic có khối lượng riêng D bằng 0,8 gam trên ml. Để bài hỏi, thể tích khí CO2 được kiện tiêu chuẩn thu được là bao nhiêu lít? À, ví dụ này cũng rất là thú vị ở chỗ là ở đây chúng ta ôn lại cái công thức liên quan đến khối lượng riêng liên quan đến thể tích, đúng không ạ? À, để làm ví dụ số 2 này thì các bạn cần phải nắm cho thầy này. À, công thức tính khối lượng của rượu, đúng không? Dựa vào khối lượng riêng và thể tích thì M sẽ bằng D nhân V. Đó. Thế ở đây khối lượng riêng là 0,8 gam trên ml nhân với lại thể tích là ml thì sẽ ra gam nhé. Mình sẽ bằng là 0,8 nhân với lại 57,5. Thì đây mình sẽ được là khối lượng của cái anh rượu ethylic. Mình bấm máy tính thôi các em ạ. À, 0,8 nhân 57,5. Thì sẽ bằng là 46 gam. Đẹp quá rồi đúng không? 46 gam. À, tại sao thầy nói lại số liệu đẹp quá ở đây? Thì đây là M của anh Diệu đúng không? M của anh C251H. Bằng. Vâng. Thế từ đây mình sẽ suy ra được là N của anh C251H. Bởi vì M lớn anh này đó thì mình nhớ cho thầy được M lớn này là bằng 46. Với khối lượng 46 g thì 46 đúng không? Chia cho 46 sẽ bằng là 1 mol. Thì số liệu đẹp chưa? Đề bài hỏi tính CO2 dễ quá. Đúng không? Chúng ta làm hai cách. Cách số 1 là viết phương trình ra. Và cách số 2 là gì? Cách số 2 thì lát nữa mình sẽ nói tiếp nhé. Cách số 1. Cách số 1 là C2H5OH này. Thôi, mình cứ quen thuộc. Mình uh, viết phẳng đốt cháy thôi, đúng không? Cứ làm chậm nhưng mà chắc. Tôi sẽ được là CO2 cộng với nước. Cân bằng thôi. À, 2C ở trái thì chuyển sang 2C phải. 6H ở trái thì đây sẽ là 3H, 3H2O. Đây sẽ là ba oxy mà, đúng không Số mol mình điền thôi, mol. Khi mà anh này là một mol phản ứng thì anh CO2 tương ứng sẽ là là 2 mol. Tính được thể tích CO2 chưa? À, đáp án nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 44,8 lít đó. Đúng không? Vậy thì suy đây, mình suy ra. Mình sẽ có được là V của cái anh CO2 thu được nó sẽ bằng là 2 nhân với điều kiện tiêu chuẩn là nhân với 22,4 thì sẽ bằng là 44,8 lít. Thì đáp án ví dụ câu trắc nghiệm này nó sẽ là phương án D. Cách số 2, các bạn đã nghĩ ra cách số 2 chưa? Cách số 2 dễ mà đúng không ạ? Cách số 2 thì mình sử dụng gì? Bảo toàn nguyên tố à, sẽ rất là ngắn gọn thôi. Cách số 2 Bảo toàn nguyên tố carbon Thì chúng ta thấy rằng là gì? hai lần N của cái anh C2H5OH sẽ bằng 1 lần n của anh CO2. Tại vì sao? Bởi vì toàn bộ C ở trong ancol khi đốt cháy nó đi hết về CO2 rồi. Toàn bộ C ở trong ancol khi đốt cháy nó đi hết về CO2 rồi. Đúng chưa ạ? Cho nên bảo toàn là như vậy. Ở đây cái phân tử phân tử rượu này nó sẽ có 2C thì sẽ nhân với hai lần ra mol C. Anh này có 1C thì nhân với một lần để ra mol C. Đúng chưa ạ? Vậy thì từ đây cái anh NCO2 sẽ bằng ấy 2 x 1 là là 2 mol thì việc tính toán thể tích cũng rất là đơn giản thôi. Đúng chưa nào? Vậy thông qua hai cách này thì chúng ta thấy rằng là bảo toàn nguyên tố nó cũng có cái lợi thế đúng không ạ? Đó là chúng ta không phải viết phương trình nhưng mà lại làm rất là nhanh. Được chưa?